Listen up. các khu là lâm đồng đồng hoa thanh nhôm là đồng nai trai thích chơi chim là mấy khu vẫn đeo đầy vàng là vĩnh phúc hà nước ngoài là hà tây và hà không dính ngoại là hà nội quảng không thích nữa là quảng 国外。 widow.